Chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của anh Nhông Double Wish Hôm nay Kazu muốn ăn thử là, sushi gung can Có ý nghĩa là chính hàm cùng sushi nha Tạo chính là gung can Là cái này Thấy à Bên ngoài là giống như là gung, can nè tàu chính nè Người Nhật Bản nè Khi ăn sushi chắc chắn uống trà đó Trà xanh Nhật nha bên sushi cũng cần là như thế này nha là có sáu loại nha trứng cá chả cá kiểu nhật bản nè là kanikama nè kanikama là chả cua à không nhưng mà giả vờ nè giả vờ cua nè không phải cua thật hay là có thể là chicken cá ngừ rau biển bắp mayonnaise à sự thật là nếu mọi người mua sushi ở cửa hàng tiện lợi Nhật Bản thì chắc chắn có nước tương nè nhưng mà bây giờ là không có à, nên có thể vị đậm đà này. đầu tiên là cương căng kamaboko à có nhiều cơm nữa sushi cương căng Nhật Bản là cơm nhẹ nhàng đó. nhưng mà cái này là không phải nhẹ nên sẽ nô ngơ nhỉ ăn hết sáu viên này thì chắc chắn nô vả nô khó mà Nhật Bản là cơm ít hơn và nhẹ nhàng hơn nem đối gói kazu sushi ca Nhật Bản là ngon hơn cái này nè và hơi hơi cách nhau nè à, trứng nè ờ, kiểu trứng này là có sandwich nè ngang hình như là ông cổ Nhật Bản nha hmm. đối với Kazu vị này là rất rất lạnh nha hot nha hot nha bánh mì và trứng này là rất rất hợp nha rất xíu ngon nữa mà cái này là hơi lạnh á nhưng mà Miên không đói không ngon ngon tiếp theo là cái này cái này là cá ngừ hả Rắc. cá ngừ ớt nhưng ừ, mình nghĩ là cá ngừ gương can thì bên Nhật Bản là cũng có sốt mayonnaise nè nhưng mà cái này là hơi cay à cái này là cũng phải sushi <laughs> sau khi ăn sushi này thì cơm và cá ngừ khai là chia thay chia trong miệng nem nếu có cơm là cá ngừ khai thì ăn vừa ăn cơm vừa ăn cá ngừ này thì giống như vậy nhưng không cần làm gương can bây giờ là không có nước tương này nếu có nước tương thì thay đổi gì này nhá Kazu nghĩ là ngon hơn đối với người Nhật nước tương là rất rất quan trọng đấy à, mỗi ngày đều ăn nước tương và tương này. trong cơ thể của người Nhật Bản chạy nước tương và tương này. theo là trứng cá chắc chắn là mayonnaise cay à tại vì là cũng phải là sốt mayonnaise bình thường nè phải màu chanh nè general known mình đã đi ăn sushi ở Việt Nam và nhiều lần là khi đó mỗi lần mình cảm thấy cơm của sushi Việt Nam là tập trung nè và có nhiều nước nè và mềm nè nhưng mà ở Nhật Bản là không phải như vậy là hết cơm sushi của Nhật Bản là độc tập <laughs> mình thấy được một hạt cơm nhé tại vì là khi làm sushi người Nhật Bản nghĩ là phải cần không chỉ trong sushi này nhé nên không phải như vậy theo là rau biển nhé. cái này cũng là không hợp nhau biết là hợp nhau nè nhưng mà đồ ăn này là chia nè bên này là chỉ có cơm thôi à. bên kia này là chỉ có rau biển thôi à. chia nè bị đậu ngon nè khi ăn sushi nhiều người nhật bản đó cũng chả <laughs> tại sao à mình sai rồi à ra là ít đường là ở Nhật Bản là không có trà ít đường nhé trà xanh Nhật Bản là không có đường nhưng mà ở Việt Nam là như này nên thỉnh thoảng mình mua sai chỉ uống trà này thì ngon nữa nhưng vừa ăn cơm vừa ăn uống trà này thì không hợp nữa rồi đối với người Việt Nam thì hợp nha hả 조금 밥속 마요네즈 cái này là ngon Nhật Bản cũng có cơm canh này nè nhưng mà có nhiều cơm nè thì bây giờ quá nó Và dư nhất là cái gì? Ê, bắp sụp mayonnaise <laughs> Cái này ngon Là không ngon là ca ngờ Giờ hết hồn rồi Vì hết hồn vì là hơi cay và rất đậm Có nhiều uh, tiêu à và cay Theo Kazu Sushi cũng can này là uh, hai điểm không chỉ là sushi là văn hóa Nhật Bản nhưng bây giờ là không phải như vậy nha các nước khác cũng có văn hóa sushi đặc biệt nha nè cái này là văn hóa sushi Việt Nam không sao nè mình thích là sushi Nhật Bản nha kết quả là hai điểm nha và nếu mà nhà hàng sushi Việt Nam thì ngon nữa mọi người nếu thích video này thì hãy like share subscribe nha bye bye nè bye bye nè